Xin chào bạn, chào bạn đã đến với channel YouTube của Hoàng Xe và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Xe.com và trong video ngày hôm nay Hoàng Xe sẽ chia sẻ với các bạn cách check kiểm tra limit cũng như nâng ngưỡng ngân sách của một tài quảng cáo trên Facebook. Nào, chúng ta cùng bắt đầu làm. Let's go! Hoàng Giang xe.com Ok, đầu tiên nhất, tất nhiên rồi, các bạn sẽ mở máy tính laptop của mình lên và truy cập vào bất kỳ chuyện nào có trên máy của bạn ha. Ở đây mình sẽ truy cập vào trình duyệt câu công nhé. Thì bạn sẽ tiến hành đi đến phần trình quản lý quảng cáo của một tài khoản quảng cáo bất kỳ ha. Bằng cách các bạn có thể truy cập vào đường link fb.com suite thì đây chính là đường link rút gọn, giống y hệt như đường link facebook.com suite ads manager ấy. Các bạn nhấn enter, chúng ta tiến hành truy cập vào. ok thì ở đây các bạn sẽ tiến hành chọn một tài khoản quảng cáo bất kỳ ai rồi ở đây mình chọn tài khoản quảng cáo là đây đi tài khoản quảng cáo đầu tiên luôn đi sau đó các bạn sẽ tiến hành đi đến phần cài đặt thanh toán của tài khoản quảng cáo này ha bằng cách là các bạn nhấp vào đây này xong chọn đến phần Add Account Setting tức là cài đặt tài khoản quảng cáo hoặc phần Billing là vào đơn hoặc cái phần bánh răng cưa cài đặt doanh nghiệp này nhé Thế đây mình sẽ chọn phần view link, tức là lập hóa đơn này. Xong các bạn quan sát này, ở đây có mục Payment Setting, tức là cài đặt thanh toán đấy. Các bạn bấm chọn này. Ok, thì đây chính là phần cài đặt thanh toán của tài khoản quảng cáo này. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn F12 hoặc nhấn Ctrl CV. Ở đây mình sẽ nhấn F12 này. Sau đó các bạn tìm đến phần Cursor tiếng Việt đọc là console đấy các bạn đây thì đây chính là phần đó các bạn bấm chọn này rồi các bạn sẽ tải file code check limit này nhá thì link tải file này mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên từ khi mà phần bình luận ha sau khi các bạn tải xong rồi thì bạn sẽ có một tệp như thế này tiếp theo các bạn sẽ nhấp chuột phải này chọn extract file extract here hoặc extract to đều được nhá ở đây mình sẽ chọn extract to các bạn bấm chọn này sau đó các bạn sẽ tiến hành điền mật khẩu là khoang xe co để chúng ta sẽ đến nhé là khoang xe co sau đó các bạn nhấn ok thì đây đây chính là thư mục chúng ta vừa giải nén các bạn bấm chọn vào này sau đó các bạn chọn vào tệp đầu tiên luôn tiếp theo các bạn nhấn Ctrl A để chúng ta chọn tất cả nhấn Ctrl C để sao chép hoặc các bạn nhấp chuột phải chọn copy để sao chép cũng được ok các bạn sẽ về phần cả thanh toán đó này và dán cái đoạn code vừa rồi nhấn Ctrl V để dán này sau đó nhấn Enter thì lúc này sẽ ra những thông tin thanh toán của tài khoản cáo này thì bạn quan sát này có mục limit thì tài khoản cáo này là low limit có nghĩa là không giới hạn chi tiêu hàng ngày thì bạn có thể đặt ngân sách chiến dịch hoặc ngân sách nhóm bao nhiêu cũng được nhá thì có một số ngưỡng ngân sách cơ bản như là 230 này, 508 này 121 này thì là 1 triệu mốt đấy rồi 5m8 này thì 5 triệu 8 hay ở đây là low limit thì là không giới hạn ngân sách thì đó là một số ngưỡng cơ bản của tiền Việt thì ngoài tiền Việt chúng ta còn thừa sử dụng tiền peso của Philippines tiền đô của Hoa Kỳ vân vân và mười mây và đó là cách thứ nhất để check limit ngưỡng ngân sách của một tài quảng cáo bất kỳ trên Facebook tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho bạn cách thứ hai này hai cách thứ nhất rất nhiều luôn nha đối với cách thứ hai này bạn sẽ tiến hành cài một tiện ích có tên là Facebook Ad Check by Smith Tiến ích cài tiện ích này mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận 2 Tiếp theo bạn bấm chọn vào lúp thêm vào Ctrl. Sau đó chọn thêm tiện ích. Ok, như vậy tiện ích của mình đã được cài đặt. Tiếp theo bạn sẽ tiến hành ghim tiện ích nhé. Bạn bấm chọn vào đây này, bấm chọn vào biểu tượng tiện ích này này. Sau đó chọn vào cái ghim này. Ok, tiếp theo các bạn sẽ bấm vào biểu tượng Facebook Ad by Jack Smith đó đây cái biểu tượng mà có chữ ADS đây này các bạn bấm chọn là chọn tôi đã hiểu thì đây diễn ra tất cả những tài quảng cáo của bạn nhé bạn có thể quan sát đây đây chính là limit ngưỡng ngân sách của một tài quảng cáo bất kỳ ví dụ như tài quảng cáo này có ngưỡng ngân sách là 578 nghìn đó 580 nghìn đấy rồi tài quảng cáo này có ngưỡng ngân sách là 1260 peso thì 1260 peso cũng tương đương với 580.000 đấy. Một peso thì tương đương với khoảng 450 đồng Việt Nam đấy. Và cả hai của tính này cũng như là cách thứ hai này là bạn có thể check được cả limit ẩn luôn nha. Thì ok, như vậy là mình đã chia sẻ hướng dẫn cho bạn hai cách đơn giản để check kiểm tra limit ngưỡng ngân sách của một quảng cáo bất kỳ trên Facebook. Thì ngay sau đây mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để nâng ngưỡng ngân sách của một tài quảng cáo ha Vậy điều kiện nâng ngưỡng ngân sách của một tài quảng cáo là gì ạ? Ở đây sẽ có hai điều kiện nha đầu tiên nhất đó chính là tài khoản quảng cáo đó phải được xác minh uy tín rồi nha. tiếp theo thứ hai là tài khoản quảng cáo đó chưa ép phương thanh toán cũng như là chưa ép thẻ nhá vì vậy đối với những tài khoản nào ấy mà chưa được xác minh danh tính cũng như là đã ép thẻ rồi chúng ta không thể làm ngưng được nha. thì ok đầu tiên thứ nhất các bạn vẫn truy cập vào cài đặt phần cài đặt thanh toán của tài khoản đó thì ở đây mình sẽ sâu cho các bạn quan sát thấy rằng ngưỡng ngân sách limit của tài khoản này là bao nhiêu nhá thì tài khoản này có tên là Ember Ruffer đấy thì bạn vẫn bấm chọn vào tiện ích vừa nãy chúng ta cài đặt nhá tiện ích Facebook App Facebook App check by Smith đấy đây các bạn bấm chọn vào biểu tượng tiện ích đó này ok tài khoản Ember Refer đó có ngưỡng limit là 1260 peso thì 1 peso tương đương với khoảng 450 đồng Việt Nam đấy thì 1260 peso sẽ tương đương với là đây là 578.505 đồng tương đương với 580.000 đấy thì uh, tiếp theo này các bạn sẽ kéo xuống này các bạn sẽ kéo xuống đến phần thông tin doanh nghiệp các bạn bấm chọn và chỉnh sửa cho mình nhé thì ở đây những mục trên các bạn không cần quan tâm cho mình các bạn kéo xuống tiếp này và các bạn sẽ ở đây các bạn sẽ chỉ cần thay đổi mỗi tiền tệ sang đô la Mỹ các bạn nào dùng phiên bản dùng ngôn ngữ tiếng Anh ấy, thì đó chính là US dollar ấy ok đây đây chính là đô la Mỹ các bạn bấm chọn đô la Mỹ này sau đó bấm lưu hoặc các bạn chắc hơn thì các bạn có thể thay đổi quốc gia sang Hồng Kông hoặc múi giờ là GMT cộng 7 đây các múi giờ ấy, GMT cộng 7 thì có ở đây sẽ có Jakarta này, thành phố Hồ Chí Minh đây các bạn kéo xem đây giờ Jakarta này. các bạn sẽ chọn là giờ Jakarta hoặc giờ Bangkok hoặc giờ thành phố Hồ Chí Minh cho mình nhé nghĩa là GMT cộng 7 Ok mình sẽ chọn là giờ thành phố Hồ Chí Minh và quốc gia các bạn chọn Hồng Kông ở đây sẽ sắp xếp theo bảng chữ cái alphabet nhé các bạn tìm chữ H này ờ, H đây thành công này các bạn bấm chọn vào sau đó chúng ta sẽ bấm vào lưu xong các bạn loát lại nhé khoảng nhấn em 5 này ok thì tiếp tục các bạn sẽ bấm chọn vào cái tiện ích vừa nãy này đó thì ở đây ngưỡng ngân sách của chúng ta đã được nâng lên nhá là 50 đô 50 đô thì một đô tương đương với khoảng 23.000 hoặc 25.000 Việt Nam đấy thì tương đương với một triệu mốt rồi một mét mốt vừa nãy ngưỡng ngân sách của quảng cáo này là 580.000 và bây giờ đã được nâng lên một triệu mốt rồi như vậy là mình đã chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách check limit cũng như nâng ngưỡng ngân sách của một quảng cáo trên Facebook thì ở video tiếp theo mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách tải và đặt máy ảo VPN VMware Pro hoàn toàn miễn phí và sử dụng trọn đời luôn nhé hiện tại thì mình và rất nhiều các cụ khác đều lên cam bằng chính phần mềm này luôn nhé Hãy cùng đón chờ video sắp tới cách tải và cài đặt phần mềm VMware Pro trên kênh Khóa Xe Nhạc. Chúc bạn đã xem hết video, hãy nhớ like, thích, share, chia sẻ và đừng quên subscribe, đăng ký kênh youtube cũng như bật chuông thông báo để đón theo dõi những video mới nhất hoàn toàn miễn phí từ Xe nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy comment bình luận xuống phía bên dưới video để cùng thảo luận, trao đổi cùng với Hoàng Giang và tất cả các bạn khác nhé. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Hoàng Xe bye bye xin chào